Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Tôi có ghi chú lại tất cả, anh biết đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào chúng vì chúng ta không bao giờ có thể rời mắt khỏi các trận đấu. Đó là những gì đã diễn ra gần đây. Sau đây sẽ là màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Và sau đây sẽ là quốc ca của đội tiếp theo. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Việc các cổ động viên với số lượng lớn cổ vũ hết mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của các cầu thủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thế trận cũng như kết quả của trận đấu. Vì vậy, đôi khi cổ động viên bóng đá được coi như cầu thủ thứ 12 của đội bóng hiệp 1 đã được bắt đầu. Áp sát. Tập tình huống quá hay rất bài bản chọc khe không được Đọc tình huống quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương qua rồi khó khăn đã qua rồi tốc độ rất tốt đi bóng rất sung anh Gặp tình huống quá hay Nguy hiểm Gặp tình huống quá hay Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Phát triển bóng sang bên phía cánh phải Dứt điểm Dứt điểm Không được đường truyền hợp lý cầu thủ phòng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 Quý vị có thể theo dõi website thể thao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Đọc tình huống quá hay, nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả.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 rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ bóng lên chân của công phượng chuyển hướng quá hay rất quyết tâm đây là một pha lên bóng tương đối sắc không được đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm công phượng quá hay đường truyền rất sáng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 xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ. hình mẫu Quá hay One Hope giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ chúng ta có thể thấy ngoài đường pit hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể ấy đâu không được những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì quan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm mọi thứ đã qua đi đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả vẫn còn phạm lỗi cú sút chở bóng về tuyến sau nguy hiểm rất nhanh thể lực tốt và đọc tình huống hay đi bóng rất sung anh chuyển hướng quá hay cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải tốc độ rất tốt sẽ có một tình huống ném biên cú chờ bóng dứt điểm pha dứt điểm không tốt thoáng chọc ghê rất gọn gàng một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 lại Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp What it has been an even contest, as the scoreline suggests, and it has been more than decent to watch. Tỷ số bây giờ đang tạm thời là một đều.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 thoáng vẫn tiếp tục đi bóng huống đá phạt ở vị trí khá nguy hiểm họ sẽ được hưởng một quả đá phạt không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công cú chờ bóng đánh đâu không được những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm đi bóng rất khó chịu áp sát bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý trong đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ.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 Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu.